mấy chục khô mà chứ gì bảy ngày ăn đi anh phải cho mày lên luôn trước nhưng mà vì tỉ om à phải ấy trước đi không thì nó ừ. sai đó mình giống trước đi thịt à À, có cần mua khoai sọ không? Ờ đúng rồi, chị mua một cái khoai sọ Nhưng mà con này đến rồi trước à, nhưng mà vì tỉ on à, phải ấy trước đi không thì nó ừ. sai lắm nó phải giấu trước đi đồng ý đã. À, có cần mua khoai sọ không? Ờ đúng rồi chị